chào toàn thể anh em ngày hôm nay mình làm cái video để giới thiệu anh em cái bộ môn sản phẩm để à, chơi môn bầu cua và tài xỉu bịp hoặc là không tang thì khi anh em đi chơi á đến bất kỳ sòng dưới lạ nào giúp anh em chiến thắng 100 trăm luôn về cái môn bầu cua và môn tài xỉu luôn thì đây là tôi đã chuẩn bị sẵn một cái bộ hột cái bộ hột này là hoàn toàn không tan tích gì này hột ngoài chợ đĩa ngoài chợ lắp ngoài chợ luôn đấy thì anh em đi chơi á là anh em chỉ sử dụng đúng cái chai nước này và một cái máy thiết bị báo dung này là anh em bôi một hột cái nước này là anh em biết được về sáu mặt sáu nhịp rung khác nhau đây là cái công thức của nó này đấy thì cách thức chơi như nào thì bây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách vào vị để mà anh em chơi cách mua hột như nào và tôi sẽ thử luôn cái đồ với anh em tất cả những cái đồ này đồ hoàn toàn là xanh chín luôn và chợ luôn này đấy đây. đấy là không năm chân là không mở hít cả cái lắp này còn nếu mà đồ mà đồ mà có camera gắn bên trong nó sẽ bắt luôn có những tí nữa tôi sẽ đập luôn cái tô này bằng cái búa này và cái đĩa này cái hột này đấy thì bây giờ tôi đánh luôn cho anh em xem một cái vài tiếng để anh em thấy được cái hiệu quả và chuẩn xác của nó luôn anh em sẽ sử dụng cái chai nước điện từ lao luôn này đấy anh em chạm tay hột cho tôi đấy, chạm cho vào đi thì cái này nó không mùi không màu không vị anh em chạm mà là nó sẽ ngấm ngay vào cái hột này hột thì không quan trọng hột hột nào cũng được giấy xốp được hết nó không quan trọng nên hột anh em mình sử cái bộ sản phẩm của tôi đấy thì bây giờ tôi sẽ sử dụng luôn này đầu tiên anh em cậy mở ra và lắp luôn vào bên tiểu vào đây đấy và anh em bật cho tôi công tắc đây đấy thì cái máy này nó sẽ khoảng cách bắt sóng giữa cái máy và cái hột này là khoảng cách rất là xa nó lên đến 3 mét luôn anh em đứng xung quanh ai lắc được không quan trọng nha ai làm cái giờ em đứng để anh em đặt thôi đấy, thì bây giờ lắc luôn cho anh em xem này tôi để cái máy trong người này đấy thì khi anh em để máy trong người anh em yên tâm một điều là chỉ anh em biết được không ai biết cái nhịp rung của nó như này đây là cái công thức nhịp rung của nó luôn đấy, rồi tôi lắc lắc luôn cho anh em nhé đấy khi anh em lắc xong đặt xuống máy nó sẽ quét và nó sẽ báo rung đấy theo cái tiếng này trên tay tôi và trong người ở trong người tôi nó sẽ đã báo cái nhịp rung rất là rõ ràng là con bầu đấy thì đây cái công thức của nó cái nhịp rung con bầu này các bạn nhìn này bầu này là nó rung ờ, một ngắn là con bầu đấy tiếp tục Và này tiếp tục nó về bầu đấy tôi mở cho em xem này đấy, nó ba bầu luôn nha, anh em nhé. nhưng mà cái này nó hên xui thôi ít khi nó về ba con anh biết anh biết rồi đấy cái vấn đề đấy rất là quan trọng là anh em với tôi là anh em lắc mạnh lắc nhẹ không quan trọng lắc ai lắc cái lắc cái nào là cái lắc thoải máy này lắc này được hết này đấy nhịp rung nó báo tôi biết là con gà đấy đây đây là cái bộ tài xỉu anh em nhé anh em chơi là anh em chống được cả tài xỉu luôn sử dụng cái này gà này mở cho anh em xem này đấy. tiếp tục tôi đánh anh em xem vài tiếng này trong người tôi máy báo nhịp rung con cua tôi mở cho anh em xem đấy, rất chuẩn chỉnh luôn tiếp tục tôi đánh này tôi đánh liền thông cho em ba tiếng luôn nhá đặt xuống này cá này nhìn dung được con cá này này đấy Đây. rất chuẩn xác tiếp tục này. cua mở này đấy. em nhìn kỹ đã con cua tiếp tục đánh đánh tiếp cho anh em này vậy này gà 100 trăm gà tôi mở cho em xem đấy rất thật xác luôn đánh tìm em anh em trên cuối đây không dùng không dùng thì đặt 50 triệu like luôn đặt 50 triệu like mở này đấy rất là chuẩn chỉ hột là hột xanh chín luôn nhá tôi sẽ bóc một cho anh em xem này sẽ hột này đấy. anh em nhu cầu mua hàng alo trực tiếp số điện của tôi nhá 09 843 148 và 0909 31 số Đây. hột không tang luôn này tức là hột không tang là hột của người ta hột chợ không quan tâm tiền cả Đấy, mình chấm vào thì chỉ mình biết thôi người ta kiểm tra cũng được biết được nhưng anh em ngày trước mà chơi cái bộ chip rung sáu mặt chơi xong nó bóc ra to lù như hạt đỗ hạt ngô thì rất là khó chơi đánh xong mình giả tiền luôn Đấy. đây cắt luôn để đồ đồ chứng minh em đồ không không tàng trăm trăm này đấy đây, đập luôn cái tô nhá tôi dùng cái thớt này tôi đập luôn cái tô luôn này đây cái tô của nó này tôi đập luôn này tô là hoàn toàn bình thường cái đít của nó này rất là chặt đây đít này đấy tô là bình thường đấy là tôm người ta mua chợ trong chủ sòng người ta mua chợ đâu kẻ người ta còn biết mình lấy mình kiểm trạng đâu đấy đi nhựa bình thường nhá và dãy nuôi luôn đấy thì anh em cho tôi một điều anh em phải chơi tài xỉu luôn nhá chơi tài xỉu luôn anh em mua hàng ao tôi rồi cảm ơn anh em xem video Xin chào anh em, thì hôm nay bên công ty của tôi giới thiệu em bộ môn bài lá bịp anh em nhé để em đi chơi những cái uh, sắp đến dịp Tết Nguyên đán năm 2020 rồi em đi chơi bộ môn bài lá bịp anh em luôn luôn chiến thắng chơi hội chơi Tết là rất nhiều anh em chơi bộ môn bài lá nhá bài lá chơi nhiều cả sóc đĩa luôn thì bộ môn bài lá tôi khẳng định em đi chơi mà anh em có tay nghề không sao thầy thợ người ta đánh người ta có đẳng cấp người ta có thể đánh bịp được những cái đòn bịp người ta người ta có thể qua mắt được anh em thì tôi không nói thì còn những anh em mà vẫn có cái đam mê về kiếp đỏ đen đam mê bộ bài lá bịp thì khi mình đi chơi không có tay nghề mà tay mình to mình rất là vụng thì mình làm nào thì mình phải đến hôm nay mình hướng dẫn anh em cái kính áp tròng nhìn xuyên ra bài thì khi em đeo cái cặp kính vào trong mắt đoạn này em thể nhìn được xuyên tất cả lại bài của Việt Nam anh em nha để anh em luôn giành chiến thắng thì em biết rồi đánh bài ngửa thì anh em khẳng định anh em không bao sợ thua thì khi em đeo kính như vào thì anh em chơi tất cả bộ môn bài lá Việt Nam anh em đều có thể thuận lợi để em luôn luôn giành cái cửa trên là cửa thắng em đi nhá cái cặp kính nhà tôi giá cả rất là phải chăng nhà tôi là công ty là cái đại lý lớn thì giá cả là anh em rất là rẻ thôi một hai triệu nhỏ thôi em này để anh em biết về cái giá cả của nó luôn không có gì phải xấu đố nhau cả thì cái kính này anh em đeo vào thật với em là rất là êm mắt rất là mượt mắt không nhức mắt không đau mắt không chảy nước mắt đấy nó là kính gọi là kính 3D anh nhìn thì nó led rất là led so với những năm trước đấy đặc biệt là giá cả thì phải chăng anh em đeo cặp kính và anh em mua một cặp kính này là anh em đeo là ví dụ như hai người mỗi người đeo một mắt cũng được hoặc anh em đeo hai mắt cũng được nó đặc biệt là đeo ở buổi tối không bao bật bóng đèn không bao giờ nó bị phản sáng phản ánh sáng ngược lại đặc biệt anh em đi nhá cái kính này ạ là đeo anh em này đeo 10 15 tiếng cũng không có vấn đề gì không mà chảy nước mắt để anh em hiểu kính là rất là dễ chơi thôi không khó khăn thì cách đeo cách dùng ra làm sao thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hơn này đấy bây đầu tiên là tôi để cho anh em xem để hướng dẫn chi tiết anh em cách anh em đeo kính nó như thế nào anh em nhá anh em mở cái lắp này ra này đây có cốc nước suối như đây này nó có một cái đây là cái cái cái đeo để cất kính sơ cua anh em đi chơi anh em cho cái lem mắt vào đây anh em cho cái nước suối đây anh em vặn nó lại này anh em cầm đúng cái này đi thôi mỗi bên để một mắt em cầm đi thôi nha cầm đi thì em đi khi nó đang chơi em luồn cho tôi một cái cỡ bài là cái loại cỡ bài tôi thật với em là bài là bài phải bài nhà tôi anh em nhá phải bài nhà tôi nhưng bài nhà tôi thì nhà tôi mua quán tạp hóa về xử lý qua công nghệ nhìn xuyên bài thì nó rất là bình thường không khác cái gì tôi khẳng định là 100 trăm y hệt luôn để em biết thì tất cả loại bài nhà tôi đều cung cấp hết em này bài dòng sai dòng xanh dòng đỏ này bài kim cương này bài táo này táo xanh này bài ớt này hay bài là dòng xanh à, dòng vàng dòng đỏ rồi đều có hết hay bài double k anh em nhá anh em vùng miền địa phương là chơi cái mẫu bài nào đặt cho tôi thì tôi sẽ làm cho đúng anh em thôi em gọi trực tiếp số điện thoại 0984314498 anh em này từ những cách em đeo kính này nó không khó khăn em nhá thì trên trong kênh của tôi cũng có những video đeo kính đeo kính là hướng dẫn kính anh em lên youtube thì rất nhiều các video hướng dẫn đeo kính nó rất đơn giản thôi anh em đeo chỉ mất lửa phút anh em đi chơi em vứt cho tôi cái bài vào thì khi làng đang chơi anh em vứt được bài vào rồi anh em nhá thì em ra nhà vệ sinh em đeo chỉ mất khoảng một phút thì tranh thủ anh em bảo buồn đái quá đi đái cái đi vệ sinh cái anh em nhá ấy thì đeo này tôi dẫn cách đeo này đây kính này kính 3D rất là mỏng nha tôi quay rất gần anh em này em thấy không nó có cái màu tím nhưng để ăn đúng cái con người mắt của anh em nên anh em không mà sợ lộ tôi khẳng định người ngồi đối diện cách em 30 phân không thể nhìn đây là kính áp tròng không nhìn mắt anh em phát hiện gì ra anh em lưu ý nhá rất đơn giản thôi đeo rất là dễ anh em này đây là tay trái cho kính đúng như này tay phải anh em lấy hai tay anh em dương mắt anh em ra như này sau anh em đẩy kính vào tự nó sẽ ăn kính luôn nha mắt sẽ bắt kính anh em nhá để rất là chuẩn chỉ luôn thì khi em không đeo nữa thì anh em à, cho nhẹ nhàng vào cái lọ này anh em nhá rất là đơn giản thôi anh em đậy cái lắp này vào không có gì khó khăn cả đấy hết nước suối thì mình thay đấy thì bây tôi à, anh em đi nhá thì tất cả mỗi môn bài lá Việt Nam như ở miền Bắc thì đánh ba cây hay là đánh uh, sâm đánh phẩm đánh liêng thì em biết rồi mà em nhìn được bài người ta ví dụ như anh, anh em đánh liêng mà em nhìn được bài người ta ví dụ đánh năm sáu người cái số cửa đánh không quan trọng đánh năm người nhìn được bài người ta ví dụ bài người ta có quy gã rồi bài mình năm sáu bảy mình bỏ luôn đi thì không mất tiền ngu anh em nhá đấy hay đánh phẩm mình biết người ta chờ con bốn thì không có dạy thì mình đánh bốn là mình chuyển sang đánh năm ví dụ thế đấy thì nói anh em đi chơi anh em luôn chiến thắng anh em thấy không rất là hợp lý luôn ở ờ, miền Nam hay bộ môn chơi gì cũng thế để anh em hỗ trợ anh em biết rồi ví dụ đánh anh em hiểu một điều này ví dụ nhá kính thì tôi chưa đeo vào gì cả đấy vui à, ví dụ tôi hướng, hướng dẫn anh em để anh em hiểu khi em đeo kính đúng không thì ví dụ đánh với anh em đánh liêng miền bắc anh em đánh như đánh ngửa này. anh em nhìn luôn bài làng này là anh em là anh em phải biết được đúng không đấy anh em nhìn bài anh em chia đâu em nhìn đến đấy bài làng năm lút ví dụ thế để, để tôi đánh ngửa để anh em hiểu như đánh bài ngửa là ngửa như thế này này đấy đánh úp mà vẫn như đánh ngửa đấy đi chơi ăn tiền mà cứ gọi là đi gọi là vừa chơi vừa vui vừa ăn tiền đấy anh em nhá bây giờ tôi không để làm mất thời gian anh em tôi sẽ đeo cái kính thử vào camera thì cái kính thử này là đeo không thể lép vào kính thật anh em đeo mắt được em nhá nhưng mà quay video thì bắt buộc phải cho kính thử vào camera để em để anh em nhìn anh em dễ hơn em nên tôi cứ thử hàng thoải mái em này kính áp trong thì xuyên bài em đọc được cả chất em nhá đọc cả chất bình thường em nhớ đây là con Azo này nó không có sự sắp xếp được cả anh em này Đấy, đây là con 6 này 6 này 6 bích này em nhá Đấy, 8 rô này rất là dễ nhìn em thấy không em nhìn nó không phải học hành gì cả đây con quy rô này em nhớ nhìn ngược nhìn xuôi đây vẫn là con quy rô em nhá đây em nhìn thấy không nó to kín cả bài này anh em không nhìn được không nhìn được cái gì ở đây con hai hai rô này nó ngược lại anh em nhỉ người ngược nhìn xuôi đây mới có ba bích này rất là dễ thôi anh em nhá thế tôi sẽ cháo cho anh em biết này đấy thì em nên là tôi đã được thử hàng thoải mái đeo kính thử đeo kính thật thoải mái nhân viên tôi sẽ đeo tư vấn cho em đây con bốn em nhá nhìn ngược nhìn xuôi đấy con bốn bích rất là dễ chơi thôi nó không có gì khó khăn cả đấy đây dấu dấu cộng này là con 10 này hiển thị con 10 này cái chữ bóc chìa khóa là con 10 rô em thấy không cái con học hành gì đâu bảy tép này đây cái chất mà chất kéo ngang này đây là cái biểu hiện là chất tép đây là bảy tép anh em số 7 rất to em nhìn này kéo to như thế này thì anh em không nhìn thì nhìn được cái gì đấy đây là con tám là tám cơ này anh em này rất là chuẩn này chín này chín rô này tám này tám bích này hai này là hai tép này hai cơ này đấy ca rô này di cơ này 10 bích này móc chìa khóa này bảy cơ này di bích là di tép này đấy, anh em này em rất là nét này ba tép này 5 mic này anh em này đấy thì anh em biết rồi đánh bài ngửa thì làm sao mình thua được anh em đây, tôi đọc chất đánh vách luôn đọc cả chất cả bài thì đánh môn gì thế mình đánh được ngửa thì mình luôn luôn đánh cửa trên tỷ chiến thắng anh em ít nhất phải được tầm 90 95 phần trăm đây là con hai bích em nhìn này đấy, chuẩn đét này ba cơ này ba rô này em thấy không năm tép này ca tép này di à, rô này đấy a tép này quý bích này 10 rô cơ này 6 cơ này 10 tép này 4 tép này anh em nhá đấy thì tôi ờ, cũng ờ, để anh em nhìn rất là thiết thực để tại sao để em đi chơi chiến thắng người ta là thầy là thợ tôi không nói nhưng mình không có tay nghề không học hành gì thì không có thầy thợ gì mình không học được thì mình phải hỗ trợ cái bộ môn bài lá bịp trên thị trường bây giờ rất nhiều đồ đài để em hỗ trợ bài lá chơi ví dụ ờ, ngoài tính áp tròng ra thì có bài lỗi số này bài dấu lỗi số này các loại lỗi tam giác ô vuông với cả bài đứt ô vuông này lỗi số tam giác ô vuông có ba loại hoặc là cao cấp hơn thì là máy đánh bài anh em nhá máy đánh bài anh em biết em để anh em đi chơi luôn luôn để chiến thắng không bao sợ thua đấy thì mình hướng dẫn anh em để anh em biết về cái đồ gì thì ngoài ra tôi cung cấp tất cả dụng cụ thiết bị cả bảo bịp máy đi bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hay game điện thoại di động thì bài tay không nhà tôi có ba cơ sở chính bến xe em đình bến xe giá ba lộ bến xe đông sài gòn gần đâu qua đó lên nhân viên đón và tư vấn miễn phí cho anh em cái đồ này bảo nó sai không sai nó rất thiết thực anh em mua một cái cặp kính áp tròng nhà tôi anh em được tặng một cây bài em này kính là kính gỗ kính tôi nói em là tôi làm video tôi làm anh hướng dẫn em một kính tốt nhất các loại kính như là kính quảng châu này kính hàn này nước hàn này kính nhật này kính mỹ thì đây là cái bộ kính mỹ này có hộp gỗ đồng hòa này, hộp gỗ đồng hòa này có một à, một cái lọ nước cất này hai len mắt này đấy anh em mua một cái cặp bộ kính nó rất là đầy đủ chi tiết rất đóng hộp rất cẩn thận này hai len mắt này một hộp nước suối này một cái à, cái này để gắp cái kính này cái này là cái hộp sơ cua anh em nhá kính là made in USA này rất là chuẩn chỉ luôn 0 0,06 mini em biết cái hàng hàng đẳng cấp chuẩn chỉ nhất trong bộ môn bài lá bịp đấy thì nhà anh em nên thử hàng thực tế anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca anh em anh em xem hàng kiểm tra hàng thử hàng đúng hàng thanh toán anh em nhá